Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Xuân Thọ, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô. Cách quốc lộ 20 khoảng 1,5 km, bán kính 2 km có chợ, trường học, cây xăng, cách Hồ Xuân Hương 12 km, view quạt gió thoáng mát, giá 4,75 tỷ đồng. Đất Xuân Thọ, diện tích 145,5m2, 7 x 20,1m, sổ xây dựng phân quyền, hướng Bắc, đường ô tô. Cách quốc lộ 20 khoảng 200m, gần chợ, trường học, cây xăng, cách Hồ Xuân Hương 10 km, đất bằng phẳng, dân cư đông đúc, giá 3,45 tỷ đồng. Đất Đồng Tâm phường 4, diện tích 267m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô cách đường Đồng Tâm 20m, có sẵn nhà cấp 4 khu đông dân cư, cách chợ 500m, cách trung tâm Đà Lạt 1 km, giá 18,5 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền Nguyễn Khuyến phường 5, diện tích 379,5m2, sổ riêng xây dựng hướng đông nam và tây bắc, đường ô tô. Nhà một trệt một lầu, 7 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, gần bệnh viện tỉnh, công an tỉnh, ủy ban, cây xăng, chợ, khu dân cư đông đúc, view thoáng thích hợp nghỉ dưỡng, kinh doanh homestay, giá 16 tỷ đồng.